clip sau đây Tuấn cao sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em à, à, à, biết về sản phẩm công nghệ là dùng cho đánh bài lá clip này à, Tuấn cao sẽ hướng dẫn cho anh em à, cách à, đổi bài bằng ví đổi bài à, và điện thoại Samsung đổi bài đây à, thưa anh em đây là một cái ví đựng tiền đổi bài nó có công dụng là đựng được tiền dùng trong uh, cờ bạc bịp khi chúng ta đi chơi thì chúng ta sẽ sạc điện ở đây đây có công, công tắc sạc điện đó sạc xong chúng ta đầy pin rồi chúng ta rét vào khe này xong chúng ta nhét tiền vào trong ngăn này đó anh em nhìn chưa đó. khi sạc xong chúng ta gấp ví lại thì có cửa nhà tiền trong cuộc chơi ấy thì chúng ta phải ăn trộm một cây bài thưa anh em là chúng ta nhất định phải ăn trộm một cây bài trong cái trường hợp là đánh à, ba cây đi bây giờ tôi sẽ test cho anh em à, trong cái trường hợp đánh ba cây thì anh em sẽ hiểu hơn bây giờ là hướng dẫn anh em à, cách sử dụng ví để dùng đánh ba cây trong à, các trận chơi trước tiên trước tiên thì à, chúng ta sẽ ăn cắp một cây giả sử như mình ăn cắp một bất một cây bất kỳ mình đưa ví Đấy, mình ăn cắp một cây bất kỳ mình đưa ví thì cây 5 ờ, đã nằm trong ví này rồi anh em giờ chúng ta chia nháp ra ván này đi coi như ván ván bài này chúng ta được là như thế này đó thì chúng ta chắc chắn là phải đổi cây 8 thành cây cây ấy rồi cây 8 này chúng ta đặt cây này Đấy, đặt ra đây như vậy chúng ta đã đổi được bài rồi đã có 569 và cây 8 vào trong ví rồi à. chúng ta chơi bán tiếp theo thì chúng ta phải nhớ được cái cây trong ví và chơi bán tiếp theo để chúng ta đổi nhớ được uh, uh, cái vợ chúng ta chia giả sử đánh nhau ba cây tôi không cần biết đây ví dụ bài chúng ta là như này thì chúng ta sẽ đổi thôi đây Đấy, chúng ta đổi như này chúng ta sẽ được 478 và chúng ta phải nhớ trong đầu chúng ta là phải có cây gì đã nằm trong ví đã được Đó. rất chi nhanh trong 0,25 giây chúng ta sử dụng ví này ví đổi bài này chúng ta có thể giả sử như ván này được 10 rồi thì thôi chia ra mặt sau dùng đánh ba cây rất hiệu quả anh em nhé 578 vẫn là 10 rồi lại dùng ván sau rất công dụng hiệu quả rất tốt anh em ạ là xử những ván này nữa anh em ờ, lên được là lên bài được như này chúng ta chỉ việc đặt vào đây thôi nặn bài anh em ờ, đặt lá bài hình chữ V như này đó anh em chỉ cần lắc một cổ tay một chút thôi như vậy chúng ta đã đổi được là 289 mà bài anh em đã có 9 nước rất đơn giản và hiệu quả rất thích hợp có cho đánh ba cây và đánh liêng ở miền Bắc và đánh sâm lốc nữa bán bài gặp như này mình có thể đổi cây ăn này đổi ra luôn chúng ta đã có 8 nước và cái ad đã biến mất thưa anh em đó là cái cách đổi bài thứ nhất cách đổi bài thứ hai của anh em đây giả sử anh em lên bài được như này anh em muốn đổi cây 7 cây 7 đây anh em để lên bài dưới đây là một cái ví anh em đặt bài đây vô tư tay trái anh em đè lên nửa bộ bài anh em rút một cây ra cây 7 này muốn đổi anh em rút vào đây chỉ có động tác như vậy thôi anh em đã có 10 nước rất đơn giản và hiệu quả thưa anh em còn ví con nút ngả bài tôi ờ, tôi Macau đã hướng dẫn rất chi tiết về cái sản phẩm ví đổi bài này và nhân tiện đó thì bên cạnh cái sản phẩm ví đổi bài để dùng cho đánh cờ bạc bịp thì Tôn Macau còn có sản phẩm nữa và chính là đặc biệt hơn dùng cho một số anh em nào mà đam mê về cái dòng đổi bài dòng ảo thuật thì đây là một cái sản phẩm Tôn Macau đã sách tay về hàng này là hàng độc quyền chỉ một mình Tuân Ma Cao có thôi nhé trên thị trường mình nhấn mạnh chỉ một mình trung tâm bên Tuân Ma Cao có bởi vì tôi đã sang thẩm khuyến và đến lũng vải và đi săn ở các chợ cờ bạc và các casino thì mới tìm và độc nhất chỉ có một con điện thoại là duy nhất nếu anh em nào có muốn lấy điện thoại này nó là sản phẩm như nào nó là điện thoại nghe gọi bình thường mà vẫn tráo được bài anh em muốn ờ, đặt hàng thì cứ click đăng ký với chữ Ờ, đăng ký để theo dõi kênh và có số điện thoại thì gọi trực tiếp cho tôi để trao đổi đặt hàng hai ngày sau hoặc đến 3 ngày sau anh em có hàng nhé đây đây ờ, đó chính là một con điện thoại Samsung tôi bao test cho anh em xem bóc hộp luôn thưa anh em đây là một con điện thoại Samsung nó không chỉ là một con điện thoại Samsung bình thường mà nó còn nghe gọi được đó sử dụng nghe gọi như bình thường anh em nhìn này rất đẹp cấu hình rất mượt mà lắp sim nghe gọi quay phim chụp ảnh nhưng chức năng đặc biệt của nó hơn anh em có biết chức năng của nó là gì không không phải dùng để quét mã vạch nhé mà đặc biệt hơn nữa đó là chức năng đổi bài sản phẩm độc quyền anh em đây đánh ba cây chúng ta ăn cắp cây 5 rô đặt vào đây. muốn đổi được bài thì có khóa thưa anh em đây là có điều khiển này muốn đổi đoạn đây là cửa mở cửa mở cửa đổi bài này anh em ấn không xuống nhá ấn cửa đổi bài này không xuống nhưng có nút này bấm cái máy hoạt động thì ấn nhẹ lại xuống này. đấy nó có thể đổi lá bài đó và khi chúng ta khóa lại hoàn toàn không ấn được xuống kiểm tra đưa đối phương kiểm tra như bình thường anh em nhé mặt này thì vẫn nghe gọi bình thường đây ấn mạnh này không xuống này tôi ấn mạnh không xuống nhưng bấm nút điều khiển này đó thì cái ấn nhẹ phát lại xuống sẽ có cửa đổi bài và khóa này kiểm tra đưa đối phương kiểm tra không thể nào phát hiện được ra không tài nào phát hiện được ra vẫn nghe gọi bình thường bây giờ chúng ta đổi bài cho anh em xem nhé Đấy. tôi đã khởi động chế độ đổi bài ok rất ok bây giờ là trong uh, ván này là chúng ta lên bài là như này đi lên bài như này đi với một cái điện thoại này rồi chúng ta sẽ đổi bài đây là hai nước chúng ta sẽ đổi bài đặt đây đi tiền bình thường công dụng của đổi bài rất hiệu quả luôn đây đã con 10 nước và con 7 đã biến mất vào trong điện thoại này mà điện thoại thì vẫn nghe gọi được rất hay hiệu quả độc quyền luôn khi chúng ta lên bài chúng ta được như này đó thì chúng ta sẽ đơn giản chúng ta đặt bài lên cái điện thoại này chắc chắn là không ai nghi ngờ khi chúng ta để bài lên điện thoại rồi tay trái chúng ta đè lên ờ, lên một phần bộ bài tay phải cầm cái con mà mình cần đổi này xuống lên đây đấy chỉ cần vậy thôi chúng ta đã đổi bài chúng ta đã được 10 nước khi ờ, đối phương cầm đến kiểm tra điện thoại thì chúng ta chỉ việc bấm nút khóa này khóa lại chỉ cần khóa bạn lại vậy thôi như bình thường chúng ta đút giờ không vào nữa không bao giờ đút vào nữa đây đút không vào nữa nhưng khi chúng ta mở ra bấm vào điện thoại chúng ta mở ra như này đây là con bảy bích chính ra thì vật đút vào này và đút ra không còn là con bảy bích nữa rồi đó là con baro rất hiệu quả anh em ạ Đấy. điện thoại đổi bài rất nhanh thưa anh em đây là một sản phẩm rất độc đáo mà tôi nghĩ rằng à, anh em nên tìm hiểu về cái sản phẩm này khi anh em dùng trong à, các bãi lớn thì nên có điện thoại chỉ cần một cái điện thoại nghe gọi bình thường mà có thể có có công dụng đổi bài thì anh em thấy thế nào rất hay đúng không vừa rồi đó là một cái video à, đó là cái video clip mà tôi đã hướng dẫn cho anh em à, xem về cái điện thoại đổi bài này à, mọi chi tiết thì anh em liên hệ để được tư vấn về cái sản phẩm điện thoại nghe gọi đổi bài của chúng tôi vâng xin chân thành cảm ơn anh em đã xem cái clip này để tiếp theo những cái clip hay hơn nữa thì tôi sẽ đưa lên video sau chào tạm biệt anh em